chúng ta có Khánh Hòa, Con Tum và Thừa Thiên Huế đúng không ạ? Đấy thì à, cuối video này thì mình sẽ tham khảo một chút số cho tất cả anh em. Còn à, bây giờ thì mình chắc là cũng xin phép anh em 3 4 phút nhỉ để chúng ta thống kê lại một chút cái kết quả mà ngày hôm nay thì à, chúng ta đã gặt hái được những gì nhá. Ở trên hai đường cầu video lẫn đường cầu Zalo chúng ta thì ngày hôm nay đều chiến thắng và chiến thắng cũng khá là tuyệt vời. Đấy, chiến thắng khá là tuyệt vời. Thì chắc là anh em nào theo đường cầu à, trên uh, Zalo mình thì anh em cũng đã biết rồi thì kết quả thì thật sự nó cũng rất là may mắn và tuyệt vời thì ở đây đây là cái kết quả mà ngày hôm nay thì mình đã chốt cho anh em ở trên đường cầu đó là đường cầu à, Zalo nhé ngày nay thì à, mình chốt cho hai đài thôi mình chốt Đà Nẵng và đường cầu Quảng Ngãi chắc là xin được chúc mừng cho tất cả anh em Quảng Ngãi trước nhỉ Quảng Ngãi thì ngày hôm nay thì ít anh em thôi ít anh em cho nên là mình cũng xin được chúc mừng trước mình à, thống kê lại được thì đài Quảng Ngãi ngày hôm nay có đâu đó là 8 anh em 8 anh em thì phải 8 anh em vào còn đài Đà Nẵng thì nhỉnh hơn nhỉnh hơn đầu tiên là đài à, Quảng Ngãi nhé Quảng Ngãi thì hôm nay mình đã chốt cho tất cả anh em những đường cầu như sau đường cầu bạch thủ lô vip và ba chân lô vip cho tất cả anh em cho ngày 13 tháng 5 thì à, kết quả thì cũng đã có và chúng ta cũng rất là tuyệt vời và đã may mắn và thành công mình chốt vào lúc 15 giờ 59 phút này cho tất cả anh em như bạn Gia Bảo này ngày 13 tháng 5 năm 2023 nhé Bạch thủ lô tô là 85 Đấy, 3 chân lô đó là 785 và 885 đúng không ạ đây kết quả nó cũng đã rất là rõ ràng cho tất cả anh em và cái nội dung ngày hôm nay cũng rất là rõ ràng cho anh em rồi như vậy đường cầu bạch thủ 85 chúng ta ở đâu ạ đây là kết quả của Quảng Ngãi nhé bạch thủ 85 của chúng ta ở vị trí đó là vị trí giải 3.1 nha anh em nhé cái kết quả thì đến thật sự đã nổ cũng khá là muộn anh em ạ đấy đến tận vị trí giải 3.1 mới nổ cho tất cả anh em ngày hôm nay thì đồ 8 ra cũng khá là nhiều ngoài con 85 của chúng ta ra thì có 80 này có 82 nháy và con 87 này Đấy, đầu 8 thì ngày nay ra cũng khá là nhiều anh em ạ với bốn chủ lô tô trong đó có con 80 là nổ hai nháy nhé như vậy là đường cầu 85 của chúng ta đã xuất sắc hoàn thành cho anh em nhé bội số ở vị trí giải 3.1 có bội số là 38785 đúng không ạ 38785 và điều đó đồng nghĩa việc chúng ta đã hoàn thành bạch thủ 85 này và chúng ta cũng đã hoàn thành ba chân lô VIP đó là 785 cho tất cả anh em nhé đấy ngày hôm nay thì mình bắt cho anh em hai đường cầu ba chân đó là đường cầu 785 và đường cầu 885 Đấy thì chúng ta đã hoàn thành với đường cầu 785 và bạch thủ 85. Rất là may mắn và tuyệt vời ngày hôm nay. Biết là bạn ra à, bảo cái này đánh nhiều không? <coughs> bạn ấy không bảo bạn ấy không có bảo vào bao nhiêu cả. Đấy. Ngoài bạn ra bảo ra thì có bạn là Minh Phúc và bạn Minh Phúc thì theo mình thật sự là rất là lâu rồi. Và bạn chỉ theo cái đường cầu à, VIP đường cầu bạch thủ và đường cầu ba chân bên mình thôi đấy là những cái đường cầu mà có tỷ lệ sắp suất chính xác dường như là tuyệt đối cho tất cả anh em <clears throat> vẫn là đường cầu bạch thủ 85 ba chân lô đó là 785 và 885 cho anh em mình chúc lúc 15 giờ 58 phút cho bạn Minh Phúc này ngày 13 tháng 5 nhé đây 85 thì chúng ta cũng đã có 85 785 cũng đã nổ 785 đấy tất cả anh em đều là một đường cầu giống nhau cả tất cả anh em đều một đường cầu giống nhau cả đây nhá vẫn là 85 và 785 cho anh em được chưa tuyệt vời như vậy là anh em đài à, Quảng Ngãi ngày hôm nay thì à, chúng ta đã có những cái kết quả nó thật sự tuyệt vời như vậy. Tuy rằng là chúng ta không có đường cầu hai nháy, ngày hôm nay mình bắt cho anh em con 70 hoặc 80 thì đã đủ hai nháy cho anh em rồi nhỉ. Nhưng mà dù sao thì à, bên mình nó không không không không mong muốn là chúng ta nổ hay nháy mà chúng ta chỉ mong muốn rằng là số những chúng tôi chốt cho anh em nổ là chúng tôi cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi Đấy, chúng tôi không mong muốn rằng là nổ nổ hay nháy đâu mà nếu nổ hay nháy được thì càng tốt đúng không anh em nổ hay nháy được thì càng tốt <clears throat> xem bạn là Minh Phúc ngày hôm nay đánh bao nhiêu mình có hỏi bạn vào bao nhiêu thì bạn bảo là vào bằng hôm qua hôm qua thì bạn đánh 700 điểm hôm nay tiếp tục vào 700 điểm đấy thì con số 700 điểm cũng khá là cao rồi anh em ạ 700 điểm cũng khá là cao rồi chứ nó không phải thấp đâu không phải thấp đâu đấy kết quả rất là may mắn cho anh em nhé tiếp theo là đến với đường cầu của đài uh, <clears throat> Đà Nẵng này <clears throat> Đường cầu Đà Nẵng thì ngày nay mình cũng chốt cho anh em đường cầu Bạch Thủ và đường cầu à, Ba Chân. Đây. Đây là kết quả của đài à, Đà Nẵng nhé. Mình chốt vào lúc 15 giờ 55 phút ngày 13 tháng 5 năm 2023. Bạch thủ đó là bạch thủ 16, ba chân lô đó là 216 và 316 đúng không ạ? Cầu VIP phải nổi cho tất cả anh em. Bạch thủ lô VIP, ba chân lô VIP. Đấy. Đây là kết quả của Đà Nẵng này. Với thủ 16 chúng ta thì nổ rất là sớm anh em ạ vị trí giải 6.3 nhé Đài Quảng Ngãi, đài 85 thì nổ khá là muộn Nhưng mà đài Đà Nẵng thì nổ rất sớm Đây vị trí giải 3 À vị trí giải 6.3 đã nổ cho tất cả anh em rồi Bội số là 8216 Chúng ta đã hoàn thành 16 bạch thủ Và 3 chân lô 216 chúng ta cũng đã hoàn thành này Đấy đúng chưa kết quả thì nó rất là rõ ràng cho tất cả anh em thôi. Và mình cũng xin phép đưa một số anh em lên đây Để cho mọi người có thể được chúc mừng anh em và cũng xin được chia vui với tất cả mọi người bạn à, Huy Hoàng ngày nay là biết đánh bao nhiêu nhỉ <clears throat> mạnh được không anh bạn bảo mạnh không biết là vào bao nhiêu cả ngoài ra bạn Phạm Thanh Hưng này bạn Phạm Thanh Hưng thì à, cũng là một cái bạn chơi rất là lớn chơi to đánh lớn ngày hôm nay bạn ấy chơi uh, con số đó là 2.000 điểm 2.000 điểm à 2.500 điểm ngày nay bạn đánh 2.500 điểm anh em ạ đây nhá đây <clears throat> lại rực rỡ chứ anh tất nhiên rồi em sẽ rực rỡ cho em nhé thì bạn bảo là anh chốt chuẩn nhé em vẫn vào 2.500 điểm Đấy, tuyệt vời đúng không ạ thật sự là một con số 2.500 điểm là một con số nó rất là lớn rất là lớn đối với những anh em mà mà thường chơi nhỏ thì nó nó là một con số lớn rồi còn nhưng mà một số anh em đánh lớn như bạn à, bạn Phạm Thanh Hưng thì đối với bạn ấy thì chắc là cũng cũng phải là tầm thường thôi hoặc là, là thế là cao rồi thì mình có hỏi bạn thì bạn bảo lại trước giờ em đánh lớn nhất đó là là là 3.000 điểm mà hôm nay đánh toàn là 2.500 điểm Đấy, vẫn là đường cầu như nhau nhá vẫn là đường cầu bạch thủ 16 ba chân lô đó là 216 đấy bạch thủ lô vip ba chân lô vip ngày 13 tháng 5 cho đài Đà Nẵng mình chúc vào lúc 15 giờ 54 phút cho anh em này Chạ, dạ, 16 đây và 216 chúng ta cũng đã hoàn thành 216 cho anh em rồi đây được chưa ok cho anh em cái kết quả thì nó rất là rõ ràng cho tất cả anh em rồi rất là rõ ràng ngoài bạn à, bạn Phạm Thanh Hưng chơi 2.500 điểm thì có một bạn như là như là bạn Trọng Khánh đánh 1.000 điểm à 1.500 điểm này Đấy, bạn Trọng Khánh thì ngày hôm nay chơi với con số là nhiều nhiều thứ hai sau bạn à, Phạm Thanh Hưng Đấy, vẫn là đường cầu bạch thủ à, 16 ba chân lô vip đó là 216 ngày à, 13 tháng 5 mình chốt vào lúc 15 giờ 51 phút cho bạn Trọng Khánh này 16 chúng ta cũng đã có 16 hoàn thành cho tất cả anh em đúng không ạ 16 này ba chân lô là 216 này đấy rất là may mắn đúng không anh em rất là may mắn ngay đây bạn Trọng Khánh với đường cầu đó là 1.500 điểm thì xin được chúc mừng bạn Trọng Khánh nhé bạn này thì trước bạn chỉ chơi đó là từ 500 à, điểm cho tới 1.000 điểm thôi nhưng mà dạo này là bạn hôm nay là bạn đánh lên đến là 1.500 điểm rồi thì bạn có bảo là theo anh khoảng thời gian gần đây thì có rất là có vốn thực sự là có khá là nhiều vốn để có thể là tham gia đường cầu bên anh mãi cho nên là ngày hôm nay bạn quyết định vào 1.500 điểm cũng rất là tuyệt vời đúng không à, xin được chúc mừng cho tất cả anh em ngày hôm nay nhé những anh em nào mà vào zalo bên mình đã chiến thắng rực rỡ còn có một số anh em vào zalo bên mình nhưng mà không tham gia lấy số thì thật sự rất là đáng tiếc rất là đáng tiếc đúng không ạ Đấy, thì anh em có thể là tiếc hai ba trăm nghìn tiền phí anh em không dám nhận số ở trên ờ, zalo nhóm bên mình và anh em bỏ một số tiền thực sự là cũng khá là lớn ra anh em theo những cái đường cầu ở trên video thì cái tỷ lệ đường cầu trên video thì mình đã nhắc nhở với tất cả anh em rất nhiều rồi nó là những đường cầu công khai đường cầu tham khảo thôi cho nên là anh em mà thật sự cân nhắc trùng cầu kết cầu thì anh em xuống tiền cho mình không trùng cầu không kết cầu thì anh em dừng mức tham khảo thôi nhá anh em không nên quá kỳ vọng vào những con số ở trên đấy được chưa nó sẽ rất là nguy hiểm cho anh em Ok còn ở trên video ngày hôm nay thì à, mình đã chốt cho anh em những cái đường cầu như sau nhé Đà Nẵng thì bạch thủ 76 và song thủ đó là 2662 Kết quả cũng đã à, mở cho anh em rồi thì à, bạch thủ 76 thì à, chúng ta đã không hoàn thành đầu 7 chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta có 72 đấy đồ 7 thì có duy nhất đó là con 72 thôi còn cặp 2662 thì chúng ta đã hoàn thành đó là con 26 cho anh em đúng không ạ chúng ta đã hoàn thành con 26 cho anh em đây còn đồ 6 thì à, xem nào đồ 6 ngày nay chúng ta có 68 này đồ 6 ngày nay chúng ta có 68 đấy con 6 thì có duy nhất con 68 thôi anh em ạ duy nhất là con 68 thôi ít nhỉ đấy như vậy chúng ta đã hoàn thành con 26 cho đài Đà Nẵng nhé tiếp theo đó là đường cầu của đài à, Quảng Ngãi thì mình đã bắt cho anh em bạch thủ 24 và song thủ đó là 4884 đấy 4884 thì đài Quảng Ngãi chúng ta ngày hôm nay đã không thành công rồi đấy, Quảng Ngãi chúng ta đã không hoàn thành nhé không hoàn thành cho anh em rất là đáng tiếc đúng không ạ rất là đáng tiếc còn cuối cùng là đường cầu Đắk Nông thì mình đã bắt cho anh em bạch thủ 18 và song thủ 3663 đây, bạch thủ 18 thì chúng ta cũng đã hoàn thành bạch thủ 18 cho anh em nhé. Đấy, như vậy là đài Đắk Nông thì chúng ta đã nổ đó là bạch thủ 18. Còn bao lô cho tất cả anh em ba đài thì mình đã bắt cho anh em con 23. Mình đã bắt cho anh em con 23. Thì à, chúng ta đã hoàn thành đó là con 23 cho đài đó là đài à, Đắk Nông. Đài Đắk Nông chúng ta đã hoàn thành con 23 nhé. Ngày nay thì mình bắt bạch thủ bao lô cho anh em ba đài chỉ có một con duy nhất thôi chắc là anh em nhiều anh em tham gia nhỉ rất là nhiều anh em tham gia đúng không mình nghĩ là như vậy bởi vì là mình chỉ bắt một con thôi và anh em đánh ba đài thì cũng rất là hợp lý thật sự là rất là hợp lý Đây là những anh em nào theo thì anh em để lại cho mình một like và đăng ký kênh nhé và thật sự là bên mình cảm thấy rất là vui và may mắn vì đã nhận được cái sự tin tưởng ủng hộ của tất cả anh em và vui hơn nữa nếu như anh em mà theo dõi video thì vui lòng ấn cho mình một lượt like và hãy đăng ký lại kênh để nhận những cái đường cầu để nhận những cái đường cầu cũng như là những con số tốt nhất mỗi ngày mà mình gửi cho tất cả anh em nhé được chưa đấy anh em à, cố gắng nhé nó không mất nhiều thời gian của tất cả anh em đâu một đến 2 giây thôi để anh em có thể hỗ trợ với mình trong những cái vấn đề đấy được chưa đấy ok và chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo và nội dung tiếp theo thì mình sẽ tham khảo và chốt số cho tất cả anh em chơi cho ba đài cho ngày mai nhỉ ngày mai thì à, chúng ta có ba đài chúng ta có đài khánh hòa con tum và thừa thiên huế đúng không ạ Đấy, Khánh Hòa, công Tum và Thừa Thiên Huế này. Ok, và đầu tiên là xin được uh, thống kê và tham khảo cho tất cả anh em uh, một đường cầu bạch thủ và một đường cầu song thủ cho đài Khánh Hòa nhé. Được một đường cầu bạch thủ và một đường cầu song thủ cho đài Khánh Hòa. Thì à, đường cầu bạch thủ thì mình sẽ bắt cho anh em và lựa chọn cho anh em nữa còn ở cặp <coughs> nhá đây là đây là cặp số mà mình nghĩ là tỷ lệ thành công khá là cao cho ngày mai và anh em có thể lựa chọn này đó là cặp 2882 nhưng mà cặp này thì mình sẽ bắt cho anh em và lựa chọn cho anh em một chú thôi đấy một chú để mình sẽ bắt cho anh em bạch thủ bạch thủ sẽ là bạch thủ con à, con 28 nhé bạch thủ sẽ là con 28 này bạch thủ 28 còn về song thủ lô tô mà mình sẽ lựa chọn cho anh em cho ngày mai thì ở đây đó là cặp à, 47 và 74 đấy cặp lô tô 4774 và bạch thủ 28 này cho anh em tham khảo nhé cho đài Khánh Hòa này ngày mai thì đài chính rồi thì hy vọng là đài Khánh Hòa sẽ rực rỡ cho tất cả anh em được chưa bạch thủ là 28 này song thủ là 4774 đúng không ạ đấy bạch thủ 28 và song thủ 4774 cho đài à, đó là đài Khánh Hòa và tiếp theo là đài con tum nhé đài con tum thì mình cũng sẽ tham khảo cho anh em hai cặp số để anh em lựa chọn thì à, thời gian không cho phép cho nên là bên mình không vẽ cầu ngày hôm nay cho tất cả anh em được cầu thì à, chúng tôi chốt số thì số theo cầu cả thôi cho nên là là anh em nếu hoàn toàn trùng cầu thì anh em có thể tham gia nhé Đấy, thì số trong cầu bên mình bắt cho anh em cả và mình chỉ đưa ra những cái cái cái cái đường cầu ở trên à, trên cái bảng tần suất này cho anh em có thể dễ nhìn thấy và cũng như là dễ hiểu hơn cũng như là dễ nghiên cứu hơn thì uh, ờ, về đài con tum thì ngày mai mình sẽ bắt cho anh em cặp song thủ 3443 này cặp song thủ 3443 nhá bạch thủ sẽ là con bạch thủ uh, đây sẽ là bạch thủ 46 đấy bạch thủ sẽ là bạch thủ 46 và song thủ sẽ là 3443 cho anh em lựa chọn được chưa 46 và 3443 bạch thủ là 46 này song thủ là 3443 Chúng ta sẽ cùng nhau hy vọng và chờ đón những cái kết quả thuận lợi cho ngày mai cho ba đài nhé. Còn đài Huế thì mình sẽ bắt cho anh em bạch thủ. Đó là con bạch thủ à, 41 và song thủ thì sẽ là bạch song thủ cặp à, 2 và 62. Còn bao lô cho tất cả anh em ba đài cho ngày mai thì mình cũng sẽ lựa chọn cho anh em một con số duy nhất đúng không ạ? một đường cầu duy nhất là một con số duy nhất đó là con 62 à, nhá à xin lỗi anh em đó là con 63 đấy sẽ là con 63 bao lô cho tất cả anh em ba đài đấy. còn à, bao lô 10 số bao lô giả đồ đuôi 10 số mình tham khảo cho anh em đó là cặp 1881 à, này hai ba ba hai bốn sáu sáu bốn ba bốn bốn ba và cặp cuối cùng đó là cặp 29 à, và 92 đấy đây là những con số cũng như là những cái đường cầu mình đã vừa đã tham khảo cho tất cả anh em cho ngày mai tức là ngày 14 tháng 5 năm 2023 ngày mai chủ nhật rồi đúng không ạ thì à, nhân ngày cuối tuần này xin chúc cho tất cả anh em có những cái ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ đầm ấm gia đình bên người thân và bạn bè và anh em theo dõi video bên mình thì à, đừng quên nhá đừng quên để lại cho mình một lượt like và đăng ký lại kênh để nhận những cái đường cầu cũng như là những con số mà bên mình chốt và gửi đến cho tất cả anh em mỗi ngày và anh em đừng quên là những con số mình chốt chỉ để tham khảo nhé anh em trùng cầu kết cầu thì anh em tham gia không trùng cầu không kết cầu thì anh em dừng mức tham khảo được chưa ok xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai